What's that? Pokemon. Oh, okay. Hold, hold, hold on. Hold on. Yeah, Pork chops. Pork chops. Hoàng Nguyễn Duyên She, uh, uh, she uh, took uh, Don Hạnh to airport uh, right. She Don Hạnh off there Right Tỉnh Giang to Okay, Giang đi Giang à, vô thích à, à, phát nè thích phát out uh, in off the flat visible garlic. Garlic. hành Shallots. honey. Sugar. Pepper. Salt. Sea sugar. Sea salt. Glutamate. Glutamate. Sea salt. Cinnamon. Cinnamon. that pudding in the them. Pate. Hello. I put my pate in the steamer. Now, finished product. Pate. Pate. Done. At your? your spring, roll. Spring roll. Spring roll. So that's the pop. Right. That's the pop chops. Oh, you mix up already? You mix them all but separate them, right? Mr. Maria. Oh, pepper, right? Mr. Maria. You mix it up in there, on everything? Yes. Everything. On everything. is uh, naturally honey. They been ờ, mixing uh, ờ, ong uh, uh, rừng của Canada. Muối, muối ở địa Trung Hải là tiêu tiêu là tiêu ờ, tiêu sọ của bồ đồng Nha Now I'm making my jaya. Putting cat's ears, cat's ears, carrots, look at the bottom. Well, cat ban, there it's done. This is not pate yet, this is the uh, jaya spin roll. roles. đây bây giờ ăn ăn à, Thôi lấy tờ đây cầm họ rửa chân sẹp Eat first Hungry ừ. Tráng, cuốn, nước chấm ừ mời các bạn ok bí tiên à, mời các bạn rồi khai bác ờ, mình đợi bệnh ờ, giờ leo về đây nè quế rồi yên à, lên tí nữa ăn bánh mì chả giò đây mời các bạn hậu ăn là hả miệng ra ăn ra à. hả miệng ra nè hot. Good. Very good. You want to be proud. Have fun. You just have to be Rồi tôi tiêu đấy Năm rưỡi rồi Yes về nữa Giờ tới xì mì Rồi tới đi xì nút á Hát là Bài này trên Bài pizza và Ít dinner sẽ nô chị Hậu làm đồ ăn rồi Pizza đó saya. Gambar bottom Thôi, Oh. Ada no. Cái xe này. Đi, đi shopping. night, sleep, kết trong gà Water on the floor? Yeah. All right, kicked it a bit. thought maybe, I thought maybe I put the floor Rimming. here. Rimming. Rimming some uh, biking with some guy or something. I dropped one time too. I kept I remember, kick, I remember kicking the wall. Yeah. I could have kicked you. Yeah. Kicked the wall, hurt my, hurt my toe. Like real. Bang, boing, Is that fine? Oh. I've get to where to climb like that. Yeah. Oh, far. loaded socks. Thế à? Hả that. ra Hả đút vô By Jove, I think I've got it. All right. When I say it, see who copies up me. By Jove, I think I got it. Who will copy at me? Who will come at me?